Rồi em à, Tiến à, Sơn Đá xin chào quý anh chị các bạn nhé Hôm nay em sẽ hướng dẫn cách à, pha màu ạ Pha màu sơn phong thủy các bạn nhé Của mạng kim ạ Đây là em đã bấm cái mã màu của em để trên máy đây nhé Chút nữa em sẽ pha Rồi rất mong quý anh chị xem và ủng hộ kênh của em Tiến Sơn giả gỗ giả đá nhé Rồi em quay trở lại đây rồi chào bạn à, LTD à, cái nước quê tôi nhá rồi mình sẽ hôm nay chào bạn một ngày à, chào xin chào tất cả quý anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhá hôm nay mình sẽ uống cà phê thì rất mong quý anh chị và các bạn xem và ủng hộ mình cách pha màu phơ sơn phong thủy nhá như máy tính mình đã chọn cái trên máy tính đây thì mở cái máy này nó hơi bị chói ở đây thì cái pha màu đây mình đã để cái, cái cách pha màu mình bấm mã màu nhá giờ thì khách hàng họ lựa cái màu ờ, đây là lựa chọn cái ờ, cái màu 6041 ờ, ạ quý chị nhé 6041 chúng ta là phải pha cái màu xanh nè đây, quý anh chị thấy là màu xanh đấy nhá hơi tối vâng quý vị thông thông cảm cái vì em đang ngồi với máy quay này nó hơi chậm rời chào chút nhá hôm nay sẽ cách pha màu sơn phong thủy đây để anh em cho mạng kim nhé thế là hôm nay mình nói là chuyên về mạng kim ạ mà mạng kim của chúng ta là căn à, căn hộ mạng à, mạng kim của chúng ta thì thật sự là rất ấn tượng chúng ta phải à, phải lựa chọn những tông màu xanh nhé các bạn nhé tông màu xanh của chúng ta và kết hợp với màu xanh nhạt xanh nước biển nhé. À, tết màu kết hợp với màu trắng các bạn nhé những màu khác của màu màu màu, màu mặn kim này của chúng ta là nên chạy tránh à, kim à, kim sinh thủy các bạn ạ kim sinh thủy chúng ta lên không không nên tránh những màu à, kim kỵ nhé còn màu kim của chúng ta thì nó dễ mạng mạng mạng kim thì chúng ta dễ rồi ạ rồi hôm nay bắt đầu mình sẽ được cái mã màu này thì như các bạn đã thấy thì mình sẽ bấm pha cho nhanh nhé rồi khỏi các bạn dài dòng các bạn các bạn nói mình cứ ấy nhé mình sẽ bấm mã 6041 6041 như ở mình nên mình đã ở trên máy nó có 6041 rồi mình bấm mã số đây nhé mình pha bằng hệ số hệ số máy tính mà là 6041 chúng ta sẽ pha một thùng to nhé rồi sau đây mình sẽ chuyển bị một thùng này mình sẽ mở ra mở ra thì cái, này nó có cái nắp đơn giản nữa các bạn ạ một cái kìm nhé đồ nghề của chúng ta một cái kìm cái màu phát sơn này thì mình đang để ờ, cái máy giá trên thì rất mong quý anh chị ờ, bỏ xuống nó bất tiện quá nhá rồi mình xoáy cái nắp này ra thôi đơn giản này xoáy này cái kìm xoáy ra được rồi bữa khác mình sẽ hướng dẫn có một số anh em ờ, xem thì hãy ờ, chuyển qua kênh giả ờ, dạ gỗ giả dạ đá mình sẽ chuyên pha màu của sơn gỗ đá cho các bạn xem nhé nếu các bạn có hỏi ờ, có hỏi mình pha cách sơn giả dạ gỗ giả gỗ thì tiện đây thì mình cũng nói sơ qua cho các bạn hiểu luôn nhé mình nói sơ qua thôi hiểu hôm nay mình pha màu thôi mình sẽ lựa hai cái màu này này là màu chủ đạo này các bạn này cái màu uh, như là sơn uh, đông uh, sơn sơn bia của mình này thì nó là cái màu 8066 các bạn nhé màu hơi nâu đấy chú ạ đây là màu hơi đỏ đậm hơn chút là 8071 các bạn ạ hai màu này mà chúng ta sẽ xem uh, uh, chủ nhà tức là mình phải hỏi ý kiến chủ nhà nhé rồi chào uh, à, chú nói gì đây mình để coi mình nhắn lại tin nhắn cái mình đang mải nào mình chưa nhìn thấy các bạn nhé rồi uh, hello chào bạn nhé uh, chun nói người đẹp Hàn Quốc à <laughs> người đẹp Hàn Quốc người à, người đẹp Hàn Quốc mới vào rồi rồi Gaiti chào người đẹp Hàn Quốc nhá mình sẽ nói cái màu sơ qua các bạn gọi điện có và hai bạn gọi điện trực tiếp mình hỏi luôn nhưng hôm nay mình tiện mình nói sơ qua cho các bạn nhé ngày khác mình sẽ pha màu gỗ là mình sẽ sẽ chỉ đạo ạ vì hôm nay mình cũng bận mình phải pha để mang đi cho khách hàng ngay nhé cái đầu giờ để cho anh em họ làm đó là hai màu này chúng ta từ ờ, chủ đạo đây màu vàng đây thì mình lấy các màu vàng đậm thì tùy theo các bạn này nót nằm lớp nót nền nhé mình nói cho anh em làm thợ sơn là anh em thợ sơn là sẽ hiểu sơ qua thôi nhé là nói các hiểu là đây nước nót vàng mình trước mắt mình phải bả tít bả tít thì không là mình nót nốt sơ vàng xong là mình một là mình vẽ màu sơn giả gỗ màu lâu này hai là mình sẽ vẽ màu đậm hơn còn hỏi ý kiến ờ, gia chủ gia chủ nó ưng cái màu gì đấy tức là mình phải hỏi ý kiến đó. ưng màu ờ, lim thì mình phải cho, cho thêm đen nữa các bạn nhé tức là pha thêm đen nó đậm hơn ạ đấy mình nói sơ qua các bạn để các bạn hiểu cái cho mình cái rồi ờ, chào hiền trần mới vào nhá nên là các bạn nhiều lúc là mình đang nhiều lúc mình đang bận quay video là các bạn gọi điện là mình không nghe đâu nhé mình đang nỡ livestream hoặc là mình đang quay video là mình cắt đi thì về mình phải lối video nó bất tiện nhá các bạn thông cảm cho mình nhé mấy bạn gọi cho mình cả rồi mình mà không nghe là nguyên nhân như vậy nên các bạn thông cảm và mình sẽ gọi lại sau thôi nên là hai màu này là màu chủ đạo của gỗ rồi tôi mình nói này nhưng mà quan trọng là nếu mà chủ nhà nó thích màu lim thì chúng ta cho thêm màu đen nữa màu của chúng ta là bốn màu các bạn nhé tức là trắng vàng đen đâu đó là bốn màu chủ đạo về gỗ rồi hôm nay mình chỉ pha màu à, sơn phong thủy cho khách hàng đấy nhá nó nhiều mạng các bạn nhé nếu như mạng mộc mình nói sơ qua mạng mộc thì chúng ta nên ờ, nên ờ, nên, nên ờ, dùng mạng mộc chúng ta nên màu màu xanh nhưng mà xanh xanh với màu đen nhé chúng ta cũng nên tránh những màu trắng mạng mộc để tránh màu trắng các bạn ạ nên là thôi cái mạ cái này thì hôm nay mình sẽ làm cái video ngắn gọn để mình pha màu sơn đi cho khách hàng ngày khác mình sẽ nói cụ thể trên kênh sơn giả gỗ giả đá các bạn nhé rồi bây giờ mình bấm đây 6041 mình bấm thùng thùng này của mình 20 lít các bạn nhé 20 lít mình sẽ pha chọn hồng 20 lít ạ nó có hệ số trên máy tính rồi thì các anh em ra thì dễ rồi giờ mình sẽ bấm à, màu mình pha nhá nó ba màu màu vàng màu xanh và màu à, đỏ nhé các bạn nhé màu đỏ nó các các loại màu đỏ nó nhiều màu đỏ lắm các bạn nhé trong hệ số màu à, anh em làm trong trong bảng màu pháo phối màu mình mới hiểu được cái cái cái, cái màu của nó màu đỏ nó ba bốn loại đỏ cơ đỏ cờ đỏ cam nó khác nhau nhá giờ mình pha đây các bạn ơi cái này nó cân mới được nhé các bạn nhé không nó phọt ra ngoài là nhiều lúc là cái màu của chúng ta lệch màu là mệt lắm đấy giờ mình đang xả đây đang xả màu vàng các bạn nhé có thể mình để tay cái tay này máy này hơi che thì các bạn không nhìn thấy màu xả xuống à nếu các bạn nhìn thấy không đó có có mình thấy nhìn thấy các bạn có nhìn thấy không mình đang xả màu vàng đấy nhá xong rồi đến màu xanh ạ à. màu vàng hơi nhiều à vì mình xa đây là thành màu xanh nhưng mà màu vàng lại nhiều các bạn hiểu thế mà trong cái màu đỏ đã áp đi nhá theo mã màu ạ à. cái này mình không thể chỉnh được ạ à. vì máy nó chỉnh rồi mình chỉ có, ờ, có quyền ờ, xả thôi mình sẽ xả pha ba màu cho các bạn nhé còn anh em giả gỗ thì thông cảm cho mình cái bữa khác là mình làm giả gỗ mình sẽ mới pha được nhé mình pha bằng máy nhưng mà nếu sơn giả gỗ mình pha bằng máy vẫn phải pha bằng tay các bạn nhé thì mình phải phụ thuộc ờ, ý kiến gia chủ mình vẽ mẫu đó, gia chủ rồi mình đã pha xong một thùng này thùng này thùng 20 lít nhé các bạn nhé giờ mình đẩy nắp rồi mình sẽ chuyển qua bên à, máy à, trộn kìa mấy hôm là mình đi quay video là các bạn gọi điện hỏi mình giả gỗ của kênh to Ly tiến này là mình cũng à, vất vả hơn sau này mình sẽ chuyển qua bên kênh kia các bạn nhé mình làm cái chuyên đề chuyên, chuyên về sơn sơn thôi còn cái kênh to ly tiến này mình sẽ tổng hợp các các video như sau này là mình cũng tình chuyển về một cái hướng đi hướng đi khác các bạn nhé tạm thời là mình cũng ờ, cứ làm giờ mình có gì mình chia sẻ như vậy á giờ mình sẽ bật máy ờ, pha lên nhá máy trộn màu ạ vì ờ, đợt đây hè về là hàng hơi bận rộn các bạn nhé mình để cái máy góc máy đó thôi chứ mình để sang bên ngoài đây nó ngược ánh sáng đây mình sẽ để vào cái máy đây các bạn ơi máy trộn đi. bên đây thì cái máy đây cái máy trộn của mình đây nhé các bạn nhé rồi mình sẽ cầm ra thôi chứ để mình bấm cái nút thì mình pha thùng khác các bạn ạ rồi mình sẽ bấm ờ, hít nhé hít để nhanh chế độ nhanh các bạn ạ rồi mình trộn lên mình bấm con số này nó chạy chỉnh 20 giây cho mình hệ số được chỉnh sẵn rồi chào năm bạn đang xem nhé mình đang đi pha thì mình chưa chưa chưa chào được các bạn mong các bạn thông cảm nhé mình pha màu mình pha màu mình tâm mình pha thùng khác các bạn nhé nó hơi rung là mình sẽ chỉnh lại các bạn nhé chỉnh lại cho nó đều cái ờ, cái máy trộn đi nó đỡ hơn này kêu quá kêu quá đủ tai các bạn không nghe được mình sẽ tốt mình để mở ra mình mở ra mình chỉnh lại cái thùng cái thùng lệch mình biết lệch được và để cân thùng ấy thì nó, mình trộn nó dễ hơn nhá trộn nó không bị ờ, tiếng ồn nhiều mình để một cái là nó hơi bị ờ, đây mình sẽ tiếp tục ờ, thùng thứ hai các bạn nhé mình sẽ để đây cho các bạn xem sợ ờ, cửa ánh sáng các bạn xem nó hơi bị ờ, chói đây máy bên đây mình cũng để trộn nó để để để, để trộn thì nó hơi bẩn chân bạn nhé hàng nó chưa quá giờ mình tháo các bạn tháo rất đơn giản 啊，没有。 nhau các bạn nhé màu sơn pha ở nhà, ở nhà phân phối và màu sơn của ờ, công ty là nó như nhau các bạn nhé nó chỉ có khác nhau một cái mình nói các bạn này khác nhau một cái cái máy nó to hơn thôi một cái máy nó pha khoảng 10 thùng mình lên máy mình pha được một thùng một thôi đó, nó khác nhau như vậy thôi hệ số công, ờ, công nghệ mà công nghệ của nhà máy mà làm nhiều số lượng nhiều nó pha một đợt được 10 thùng nó chất lượng như nhau các bạn là cái sơn của mình nhập từ nhà máy về mà cái màu này của nhà máy về luôn các bạn nhé cái ống màu này mình à, ở Việt Nam mình chưa sản xuất được bạn nhé ống màu này mình à, nhập à, hầu như là công ty mình nhập tại công ty mà công ty đấy nhập từ Mỹ về các bạn ạ cái màu của Mỹ nó chỉ vài giọt thôi các bạn nhé mình cũng chuyên pha màu bằng tay đây nhưng mà pha màu bằng tay nó, nó của mình nó nó nhiều tốn nhiều màu lắm bạn các bạn ạ cái ve màu của mình ấy, nó không không đạt chuẩn và màu nó không được bền màu các bạn nhé nhập khẩu ở Mỹ về một công ty Việt Nam nào đó nhập khẩu ở Mỹ về mình chỉ biết vậy thôi đây là những cái đây cái màu đây cái hộp màu này mình đã mở rồi nhé đây hộp màu mình để còn nó một lít màu nhé cái loại này của nó thì rẻ nhất thì sáu trăm mấy các bạn ạ à có loại đỏ thì triệu ờ, triệu hai triệu tư các bạn ống màu này một cân màu thôi nên mình chỉ cho một ít một thôi không cần nhiều đâu khi nào hết màu là mình sẽ bỏ ống màu trong đây mình có video mình có giới thiệu cho các bạn cái cách ống thao màu ấy nhé. màu này màu chuẩn mình nói là màu chuẩn các bạn rồi mình đã xong thùng kia bên kia rồi thì mình sẽ bỏ xuống đây cho các bạn xem nhá rồi mình sẽ mở ra cho các bạn xem để mình dừng video đây tránh video dài để các bạn lại nói mình ờ. rồi mình sẽ để đấy nhá mình sẽ lấy thùng trong này ra các bạn nhé rồi mình sẽ lấy thùng này ra nhé rồi mình lại bỏ thùng này kia vào trộn thôi đó thùng này là mình đã bỏ ra nói chung là lần này hàng mình về hơi nhiều nó cũng hơi bị chật trội nhà cửa các bạn nhé thì để không gian mình tiếp ngồi thôi trong nhà thì để để hầu như để sơn rồi mùa này giá cả nó lên đấy các bạn bán thường hè là giá cả nó hay lên giá nên là mình cũng phải có sự tính toán mà lấy hàng về về chứ các bạn nhé rồi mình đã chỉnh chỉnh cơ bản được rồi đó rồi sau khi trộn thì mình trộn lên thì mình sẽ mở ra cái thùng sơn này hướng dẫn cho các bạn xem nhé máy trộn bên này máy trộn hệ số trộn trộn các bạn nhé khác sẽ làm một tấm vàng là sẽ chuyển qua đây nhé các bạn nhé và tùy theo đây là cũng đậm nhà này nhiều màu qua đây cả bên này nữa tấm màu vàng là sang bên đây bằng đậm nhà nó khác nhau các bạn ạ đó mình nói đây là mình tính theo màu phong thủy rồi trong khi uh, chờ đợi cái uh, máy pha thì uh, đã xong rồi thì uh, cuối video em uh, Tony đến cũng uh, xin phép uh, dừng ở đây nhé nên quý anh chị xem và nhớ tặng em tôi hôm nay ạ à. những cái thoát nhé và thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng xem nhé video khác em sẽ giới thiệu ờ, cho quý anh chị ờ, cách pha màu sơn giả gỗ nhé mong các bạn giả gỗ đã gọi cho mình mình cũng ờ, phân tích cho các bạn rồi đó nói qua nhưng mà cái này phải trực tiếp thì pha màu thì mình nói được vì cái màu sơn của chúng ta giả gỗ nó nó nhiều còn nhiều cái phiền phức hơn cái màu này các bạn nhé cái này thì đơn giản chúng ta thì bấm máy là xong là ok thôi còn giả gỗ mình phải theo ý kiến gia chủ nó không phải riêng của mình nhé rồi cuối video em à, cũng à, xin tổng chào các bạn đang xem nhé em à, xin dừng ở đây rồi chào con Giga Book NNT nhé rồi tổng chào bạn nhé chào bạn đính rồi rồi nhé rồi mình xin tạm dừng và hẹn gặp lại quý anh chị video sau nhé em xin chào và hẹn gặp lại video